Cô chào các con. Chúng mình lại tiếp tục đồng hành cùng Tuliha để khám phá kiến thức luyện từ và câu của lớp 3 nhé. Hôm nay cô và Tuliha sẽ giúp các con tìm hiểu điều gì. Các con hãy theo dõi phần mục tiêu của bài ngày hôm nay. Bài ngày hôm nay chúng ta sẽ luyện tập cách đặt và trả lời câu hỏi bằng gì. Cụ thể, chúng ta sẽ tìm bộ phận trả lời câu hỏi bằng gì và trả lời đúng các câu hỏi bằng gì. Qua đó cô sẽ giúp các con rút ra kết luận về bộ phận trả lời câu hỏi bằng gì. Ở phần luyện tập thứ hai, phần chúng ta tìm hiểu về dấu hai chấm. Dấu hai chấm các con vẫn sử dụng, nhưng ngày hôm nay chúng mình tìm hiểu điều gì? Chúng mình sẽ biết cách dùng dấu hai chấm khi đi kèm với lời nói của nhân vật và khi dùng để giải thích. Nào, bây giờ chúng mình bắt đầu khám phá phần đầu tiên của tiết học nhé. Phần thứ nhất, chúng ta sẽ tìm hiểu cách đặt và trả lời câu hỏi bằng gì. Trong phần này, yêu cầu của bài là gạch dưới bộ phận câu trả lời câu hỏi bằng gì trong câu sau. Câu thứ nhất này. Mái nhà được lợp bằng những tấm ngói đỏ tươi. Trong màn hình của các con, đây là hình ảnh của mái ngói. Câu thứ hai, bố sới đất, trồng lại khóm hoa hồng bằng một chiếc bay nhỏ. Trong hình ảnh này, đang giới thiệu với các con, đây là cái bay nhỏ dùng để sới đất. Nào, theo yêu cầu của bài là gạch dưới bộ phận câu trả lời câu hỏi bằng gì. Để tìm được bộ phận này, chắc chắn con phải đặt câu hỏi bằng gì Mái nhà được lợp bằng gì? Mái nhà được lợp bằng những tấm ngói đỏ tươi. Như vậy, bằng những tấm ngói đỏ tươi là bộ phận trả lời câu hỏi bằng gì? Tiếp tục với câu B. Bố sới đất trồng lại khóm hoa hồng bằng gì? Câu trả lời bằng một chiếc bay nhỏ. Như vậy, bằng một chiếc bay nhỏ là bộ phận trả lời câu hỏi bằng gì? Câu tiếp theo này. Hàng ngày mẹ đưa em đến trường bằng xe máy. Và câu đội bóng lớp 4A ghi được bàn thắng bằng một quả sút bóng từ chấm phạt đền. Nào, chúng mình tiếp tục đặt câu hỏi để tìm bộ phận trả lời câu hỏi bằng gì cho hai câu này nhé. Câu thứ nhất, hàng ngày mẹ đưa em đến trường bằng gì? Câu trả lời bằng xe máy. Như vậy, Bằng xe máy là bộ phận trả lời câu hỏi bằng gì? Tiếp theo, đội bóng lớp 4A ghi được bàn thắng bằng gì? Bằng một quả sút bóng từ chấm phạt đền. Như vậy, bằng một quả sút bóng từ chấm phạt đền chính là bộ phận trả lời câu hỏi bằng gì. Và các con dễ dàng nhận thấy câu trả lời đầu tiên thường là bắt đầu bằng từ bằng. Cô ghi lại phần này để các con dễ dàng nhận ra nhé. Bộ phận trả lời câu hỏi bằng gì? Trong 4 câu mà các con vừa tìm hiểu đều được bắt đầu cho bộ phận là từ bằng. Và tiếp theo là ý cần diễn đạt. Như vậy về hình thức con dễ dàng nhận ra bởi nó sẽ bắt đầu bằng từ bằng. Bài thứ hai, chúng ta luyện tập điều gì về bộ phận trả lời câu hỏi bằng gì? Nghe cô đọc yêu cầu của bài thứ hai. Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm trong mỗi câu sau. Chúng ta bắt đầu với câu thứ nhất. Tôi quyết giành lại lòng tin của cha mẹ bằng những điểm 10. Như vậy, Bộ phận được in màu trắng ở đây là bộ phận con cần đặt câu hỏi. Và con sẽ đặt câu hỏi là Tôi quyết tâm giành lại lòng tin của cha mẹ bằng gì? Câu trả lời bằng những Câu trả lời bằng những điểm 10. Câu tiếp theo. Tối tối, bà thường du em bé ngủ bằng những câu chuyện cổ tích. Như vậy, con đang cần phải đặt câu hỏi cho bộ phận bằng những câu chuyện cổ tích. Trong câu này, ta thấy bắt đầu bằng từ bằng. Và vì là bộ phận trả lời cho câu hỏi bằng gì, con có thể ghép lại. Tối tối, bà thường du em bé ngủ bằng gì? Vậy, bằng những câu chuyện cổ tích là bộ phận trả lời câu hỏi bằng gì? Tương tự, ta có câu thứ ba. Mẹ thường trải mái tóc dài như suối của mình bằng chiếc lược ngà màu đen. Trong trường hợp này, con thấy bằng chiếc lược ngà màu đen là bộ phận con đang cần đặt câu hỏi. Dễ dàng nhận ra về hình thức, nó được bắt đầu bằng từ bằng. Và con có thể đặt tiếp cho câu hỏi, mẹ thường trải mái tóc dài như suối của mình bằng gì? Câu trả lời, bằng chiếc lược ngà màu đen. Câu thứ tư Trích Bông đã chiến đấu chống lại kẻ thù bằng chút tàn lực cuối cùng. Bộ phận ta cần đặt câu hỏi là bằng chút tàn lực cuối cùng. Và bộ phận này sẽ được đặt câu hỏi là bằng gì? Câu thứ năm, Ông dính hai tờ giấy lại với nhau bằng hồ dán. Câu này chắc các con đã đặt được câu hỏi rồi. Bộ phận cần đặt câu hỏi là bằng hồ dán. Và câu hỏi để con tìm ra bộ phận này là bằng gì? Ở bài số 2, chúng ta đã lật ngược lại so với bài thứ nhất để ta đặt câu hỏi cho bộ phận được bắt đầu bằng từ bằng và bộ phận ấy trả lời cho câu hỏi bằng gì. Bây giờ ta tìm rõ hơn ý nghĩa của các bộ phận này qua bài số 3 nhé. Yêu cầu của bài số 3 là trả lời các câu hỏi sau. Ta sẽ bắt đầu với câu thứ nhất. Chiếc hộp bút của em được làm bằng gì? Câu trả lời là Chiếc hộp bút của em được làm bằng nhựa. Con cũng có thể trả lời Chiếc hộp bút của em được làm bằng sắt. Chiếc hộp bút của em được làm bằng vải. Chiếc hộp bút của em được làm bằng gỗ. Như vậy, tất cả những chất liệu mà con vừa nêu để trả lời cho bộ phận trả lời câu hỏi bằng gì trong câu này đó chính là những thứ nêu về chất liệu để làm nên chiếc hộp bút. Vậy bộ phận trả lời câu hỏi bằng gì con có thể nêu về chất liệu? Ngoài chất liệu, con có thể tiếp tục với bộ phận trả lời câu hỏi bằng gì, mang ý nghĩa gì nữa. Chúng mình theo dõi tiếp câu thứ hai nhé. Em thường tô màu những bức tranh của mình bằng gì? Con có thể nối lại để trả lời bộ phận trả lời câu hỏi bằng gì này bằng bút chì màu. Con cũng có thể lựa chọn bằng màu nước, bằng sáp màu và còn có một câu hoàn chỉnh là Em thường tô màu những bức tranh của mình bằng bút chì màu. Vậy thì trong các ý nghĩa này, ta sẽ lựa chọn bằng bút chì màu, bằng màu nước hay bằng sáp màu. Đó chính là đồ dùng hay còn gọi là phương tiện giúp con hoàn thành được bức tranh. Như vậy, bộ phận trả lời câu hỏi bằng gì ngoài chất liệu nó còn có thể là đồ dùng hay cô còn dùng từ phương tiện. Phương tiện lúc này không hiểu là để đi lại đâu con nhé. Phương tiện lúc này là thứ đồ dùng giúp con hoàn thành được bức tranh. Chúng mình sang tiếp câu thứ ba nhé. Những chú chim thường làm tổ bằng gì? Bây giờ sẽ là phần ta trả lời cho câu hỏi bằng gì. Tất nhiên, những phần này sẽ phụ thuộc vào từng loài chim. Đây chỉ là một chút gợi ý của cô thôi nhé. Con có thể lựa chọn bằng cọng rơm hoặc là bằng lá cây. Như vậy, bằng cọng rơm hay bằng lá cây chính là báo hiệu về chất liệu hay ta còn gọi là vật liệu. Vậy, bộ phận trả lời câu hỏi bằng gì cũng có thể báo hiệu cho chúng ta về chất liệu. Câu thứ tư. Nelly đã leo lên được xà ngang bằng gì? Gợi ý câu trả lời. Bằng quyết tâm của mình. Con cũng có thể lựa chọn bằng ý chí của mình, bằng nghị lực của mình, bằng sự nỗ lực hết sức của mình. Tất cả những phần này được báo hiệu đó chính là phương tiện giúp Nelly thực hiện được thành công, đó là leo lên được xà ngang. Như vậy, đây chính là phương tiện báo hiệu cho bộ phận trả lời câu hỏi bằng gì để rõ hơn về nội dung của câu. Vậy, qua bài số 3, cô giới thiệu thêm với các con. Bộ phận câu trả lời câu hỏi bằng gì thường được bắt đầu bằng từ bằng. Về nội dung, nó có thể thông báo cho con về chất liệu hoặc về phương tiện. Phương tiện này có thể là phương tiện để đi lại, ví dụ bằng xe máy. Nhưng cũng có thể đó là vật liệu, là chất liệu là ý chí, là nghị lực, là thứ để giúp chúng ta thực hiện được những điều mà nói lên ở bộ phận trả lời câu hỏi bằng gì. Ta gọi chung từ đó là từ phương tiện. Các con làm quen với cụm từ này nhé. Hôm nay, cô và Toliha đã giúp các con tìm hiểu rõ hơn bộ phận câu trả lời câu hỏi bằng gì thông qua ý nghĩa mà con sử dụng để trả lời đó là bằng thứ nêu lên chất liệu, vật liệu hoặc bằng thứ chỉ phương tiện giúp cho con thực hiện được yêu cầu hay nội dung được đưa ra ở câu hỏi. Lưu ý để các con sử dụng cho đúng. Chúng mình cùng sang tiếp phần thứ hai của bài nhé. Cô chào các con. Trong chủ điểm Trên đôi cánh ước mơ, ngày hôm nay cô và Tuleha sẽ giúp các con mở rộng vốn từ về ước mơ. Mục tiêu của bài ngày hôm nay của chúng ta đó là chúng ta sẽ mở rộng hệ thống hóa các từ ngữ thuộc chủ điểm ước mơ. Qua đó, các con sẽ hiểu được giá trị của những ước mơ, cụ thể qua luyện tập cách sử dụng các từ ngữ khi kết hợp với từ ước mơ. Các con sẽ hiểu và biết cách sử dụng một số câu tục ngữ thuộc chủ điểm, ước mơ. Tục ngữ thành ngữ bao giờ cũng là phần rất phong phú nhưng khó khi con vận dụng vào câu. Vì thế các con lưu ý để phần sử dụng của mình thật tốt nhé. Bây giờ chúng mình cùng bắt đầu vào phần thứ nhất như mọi khi, đó là phần từ ngữ theo chủ điểm. Ở phần từ ngữ theo chủ điểm, chúng ta sẽ lần lượt mở rộng các từ ngữ theo hệ thống của bài tập. Bài tập thứ nhất Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ ước mơ? Nghĩ đến những điều xa xôi không có thực tế. Nghĩ đến những điều mà mình chưa có. Mong muốn những điều tốt đẹp. Hay mong muốn những điều có lợi cho bản thân và mọi người. Trong số những phương án này, ta sẽ lựa chọn nghĩa đúng cho từ mơ ước đó là mong muốn những điều tốt đẹp. Như vậy, ta đã tìm hiểu nghĩa của từ mơ ước. Các phương án còn lại chúng ta sẽ cùng nhắc đến trong bài tập sau. Chúng mình sang tiếp bài thứ hai, bài mà cô và toliha sẽ cung cấp cho các con những từ đồng nghĩa với từ ước mơ. Ta có những từ đồng nghĩa bắt đầu bằng tiếng ước và từ đồng nghĩa bắt đầu bằng tiếng mơ. Chúng mình cùng tìm từ nhé. Bắt đầu bằng từ tiếng ước, ta sẽ có những từ đồng nghĩa với ước mơ, đó là ước mơ, ước ao, ước vọng. Còn cũng có thể sử dụng từ ước muốn hoặc ước mong. Bên cạnh đó, con cũng có thể lựa chọn những từ đồng nghĩa mà bắt đầu bằng tiếng mơ, ví dụ mơ ước, mơ tưởng hay mơ mộng. Đây đều là những từ đồng nghĩa với từ ước mơ cô ghi lại để các con nắm được cho rõ hơn nhé. Ước mơ Ước ao Ước vọng Ước muốn ước mong hoặc từ bắt đầu bằng tiếng mơ ví dụ mơ ước hay mơ tưởng hoặc mơ mộng đều nằm trong nghĩa chung của từ ước mơ. Chúng mình cùng đến với bài tập số 3. Yêu cầu của bài số 3 là chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống. Các từ mà cô và Tulia lựa chọn cho các con đó là từ mơ ước, mơ mộng, mơ màng và ước. Chúng ta sẽ vận dụng các từ ngữ này trong từng trường hợp cụ thể và ta có những lựa chọn cho các câu. Chấm chấm gì có đôi cánh để bay ngay về nhà. Tuổi trẻ hay chấm chấm Câu thứ ba, nam chấm chấm trở thành phi công vũ trụ. Câu thứ tư, vừa chợp mắt, Lan bỗng chấm chấm nghe tiếng hát. Như vậy, con sẽ vận dụng những từ ngữ nào để hoàn chỉnh câu sau? Chúng mình bắt đầu với phần câu thứ nhất nhé. Chấm chấm có đôi cánh để bay ngay về nhà, con sẽ lựa chọn từ ước. Câu thứ hai, tuổi trẻ hay trong số các từ này, chắc các con cũng đoán được rồi. Ta sẽ lựa chọn từ mơ mộng và hoàn chỉnh thành câu tuổi trẻ hay mơ mộng. Tiếp câu thứ ba này, nam. Hai từ còn lại, chắc chắn con sẽ chọn từ mơ ước và hoàn chỉnh thành câu nam mơ ước trở thành phi công vũ trụ. Và câu cuối cùng ta hoàn thiện được đó là câu Vừa chợp mắt, Lan bỗng mơ màng nghe tiếng hát. Như vậy, từ mơ màng trong trường hợp này là trong trạng thái nửa tỉnh, nửa đang còn đang chìm trong giấc ngủ chẳng hạn. Đôi khi cũng là một trạng thái mà ta thả hồn theo những gì mà con đang cảm thấy thư thái, ví dụ như trong giai điệu của âm nhạc. Ta vừa vận dụng một số từ bắt đầu bằng từ mơ hoặc có tiếng ước để các con vận dụng trong từng trường hợp cụ thể. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bài thứ tư. Yêu cầu của bài thứ tư là kép thêm vào sau từ ước mơ những từ ngữ để thể hiện sự đánh giá. Ta sẽ có các từ để lựa chọn. Đẹp đẽ, viển vông, cao cả, lớn, nho nhỏ, dại dột, kỳ quặc hoặc chính đáng. Và từ mà các con đang lựa chọn để đánh giá đó là đánh giá cao, ví dụ ước mơ cao đẹp hay đánh giá không cao, ví dụ ước mơ bình thường hoặc đánh giá thấp, ví dụ như ước mơ tầm thường. Ta sẽ lựa chọn ba mức đánh giá này cho nhóm nghĩa của từ ước mơ nhé. Ví dụ này, ước mơ được đánh giá cao đó là những ước mơ mà các con đang vươn lên, đang cố gắng, đang nỗ lực để làm những việc có ích cho mọi người. Như vậy, trong nhóm nghĩa này, ta đang tìm sự đánh giá cao những ước mơ được đánh giá cao. Ví dụ, con sẽ ước mơ học giỏi để sau này trở thành một bậc một thợ bậc cao. Thợ bậc cao là thợ có tay nghề giỏi, con có thể làm ra nhiều sản phẩm có ích cho đời. Cũng có thể con lựa chọn trở thành bác sĩ, kỹ sư, phi công, nhà bác học hoặc con trở thành những nhà phát minh, sáng chế mà con sẽ tìm ra những giải pháp như là ngăn chặn lũ lụt hay con tìm được những loại thuốc chữa những chứng bệnh hiểm nghèo. Cũng có thể ước mơ về một cuộc sống no đủ, hạnh phúc hay không có chiến tranh. Ước mơ được đánh giá cao cũng là ước mơ mà con thể hiện được sự chinh phục những gì mà con người còn chưa biết đến, ví dụ như tìm hiểu, chinh phục, khám phá vũ trụ chẳng hạn. Tiếp theo ta sẽ tìm hiểu những ước mơ không được đánh giá cao. Nhóm thứ hai là nhóm ước mơ được đánh giá không cao. Ví dụ, đó là những ước mơ giản dị nhưng thiết thực, có thể không cần nỗ lực. Ví dụ như là con ước mơ có chuyện để đọc, có xe đạp để đi, có một món đồ chơi hoặc là một đôi giày mới. Cũng có thể đó chỉ đơn giản, đấy là có một chiếc cặp mới hay được ăn quả đào tiên hoặc là có được cái chiếc cậy như ý của tôn hành giả chẳng hạn. Và ước mơ bị đánh giá thấp mơ bị đánh giá thấp là những ước mơ phi lý, không thể thực hiện được hoặc đó là những ước mơ rất ích kỷ vì chỉ có lợi cho bản thân mình nhưng lại gây hại cho người khác. Chẳng hạn như là những ước mơ viển vông của chàng Rít trong câu chuyện Ba Điều Ước hay là ước mơ thể hiện lòng tham không đáy của vợ ông lão đánh cá trong câu chuyện Ông lão đánh cá và con cá vàng. Cũng có thể đấy là ước mơ tầm thường là được ăn miếng rủi chó. Ước mơ bị đánh giá thấp đó là những ước mơ ví dụ như con đi học mà không bị cô giáo kiểm tra bài hay là ước mơ được xem tivi suốt cả ngày ước mơ không phải học mà điểm vẫn cao hoặc là ước mơ mà không phải làm gì mà cái gì cũng có ở trước mắt đấy chỉ là những thứ ước mơ rất tầm thường và bị đánh giá thấp hay còn gọi là những ước mơ viển vông cô ngọc lan xin chào tất cả các con học sinh thân yêu buổi học hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau luyện tập trung những dạng toán mà chúng mình đã được học. Bây giờ cô Ngọc Lan mời các con vào bài tập số 1 nhé. Nội dung của bài tập số 1 như sau. Một hình lập phương có cạnh là 2,5 cm. Tính diện tích một mặt, diện tích toàn phần và thể tích của hình lập phương đó. Các con nghe lại bài toán này. Một hình lập phương có cạnh là 2,5 cm tính diện tích một mặt, diện tích toàn phần và thể tích của hình lập phương đó. Các con có dễ dàng tính diện tích một mặt của hình lập phương này không? Khi biết cạnh của nó là 2,5 cm rồi. Và các con có dễ dàng tính diện tích toàn phần và thể tích của hình lập phương không? Cô nhắc lại các con, muốn tính diện tích toàn phần của hình lập phương thì chúng mình sẽ thực hiện lấy diện tích của một mặt nhân với 6, chúng mình sẽ ra diện tích toàn phần của hình lập phương. Thế còn muốn tính thể tích của hình lập phương này thì chúng mình làm như thế nào? Công thức để tính thể tích hình lập phương chính là lấy cạnh nhân cạnh nhân cạnh. Đây, V chính là thể tích của hình lập phương bằng cạnh nhân cạnh nhân với cạnh. Và dựa vào đây thì cô trò chúng mình cùng nhau làm bài giải nhé. Các con cùng quan sát nào. Bài giải. Bây giờ chúng mình sẽ đi tìm yêu cầu đầu tiên đó là diện tích một mặt. Chúng ta sẽ tìm diện tích một mặt của hình lập phương là Muốn tính diện tích của một mặt thì đây chính là diện tích của một hình vuông. Vậy chúng mình sẽ có 2,5 nhân với 2,5. Và chúng mình sẽ có 6,25. 6,25 ở đây chính là 6,25 cm vuông. Chúng mình tìm được diện tích một mặt rồi, bây giờ ta tìm tiếp diện tích toàn phần diện tích toàn phần của hình lập phương thì các con làm thế nào? Lấy diện tích của một mặt nhân với 6, ta sẽ có 6,25 nhân với 6 và ta sẽ bằng 37,5. Ở đây cô cũng ghi là cm vuông. chúng ta đã có kết quả của diện tích toàn phần. Và cuối cùng thì chúng ta đi tìm thể tích của hình lập phương. Thể tích của hình lập phương thì các con làm thế nào? Lấy một số đo của một cạnh là 2,5 nhân với 2,5 rồi lại nhân tiếp với 2,5. Chúng ta được kết quả là 6,25 cô nhân nhầm. 6,25 mà nhân với 2,5 chúng ta nhân ra là 5 năm 15 viết 5 à 5 năm 25 viết 5 nhớ 2 15 là 10 nhớ 2 là 12 viết 2 nhớ 1 6 năm 30 nhớ 1 là 31 2 năm là 10 viết 0 nhớ 1 22 là 4 nhớ 1 là 5 26 là 12 như vậy chúng mình sẽ có kết quả là 15,625 Và đơn vị ở đây cô trò chúng mình phải ghi đơn vị thể tích là gì các con? Đó chính là cm khối. Và đến đây thì các con đã đáp số bài toán được rồi. Đáp số của bài toán chúng mình vừa tìm nó sẽ có 3 đáp số vì yêu cầu của bài hỏi chúng ta 3 câu hỏi. Đó là tính diện tích một mặt, tính diện tích toàn phần và ba là thể tích. Vì vậy các con sẽ có ba đáp số. Các con sẽ ghi đáp số rõ ràng cho cô nhé. Đáp số Đầu tiên là một mặt là A là 6,25 cm vuông. B đáp số nó sẽ là 37,5 cm vuông. Và cuối cùng thể tích là C là 15,625. Đây là cm khối. Các con chú ý để ghi đầy đủ nội dung bài như cô Ngọc Lan vừa hướng dẫn với các con. Cô đọc lại bài giải. Diện tích một mặt của hình lập phương là 2,5 x 2,5 bằng 6,25 đóng mở ngoặc cm vuông. Diện tích toàn phần của hình lập phương là 6,25 x 6 bằng 37,5 cm vuông. Thể tích của hình lập phương là 2,5 x 2,5 x 2,5 bằng 15,625 cm khối. Đáp số A 6,25 cm vuông, B 37,5 cm vuông và C 15,625 cm khối chính là hoàn thành bài tập số 1 mà cô trò chúng mình vừa thực hiện đấy các con. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau sang bài tập số 2 nhé. Nào, mời các con cùng vào bài tập số 2 với cô. Cô chào các con. Trong chủ điểm những chủ nhân tương lai, hôm nay cô và Tuliha sẽ giúp các con mở rộng vốn từ thuộc quyền và bổn phận. Chúng ta cùng tìm hiểu phần mục tiêu của bài hôm nay. Ngày hôm nay, cô và Tolia sẽ giúp các con mở rộng và hệ thống hóa vốn từ về quyền và bổn phận của trẻ em. Hiểu các từ ngữ thuộc chủ điểm này. Sau đó, các con sẽ vận dụng để trình bày ý kiến về nhân vật trong bài đã học. Chúng mình bắt đầu với phần tìm hiểu nghĩa của từ, phần giải nghĩa. Bài tập thứ nhất, cô và Toliha muốn giải nghĩa rõ hơn cho các con về nghĩa của tiếng quyền. Trong nghĩa của tiếng quyền này, chúng ta sẽ cùng phân loại để xếp các từ trong khung thành hai nhóm. Những từ để chúng ta lựa chọn xếp, thứ nhất, trong nhóm nghĩa của từ quyền, đó là điều mà pháp luật hoặc xã hội công nhận cho người được hưởng, được làm hoặc được đòi hỏi. Nhóm nghĩa thứ hai, quyền đó là điều do có địa vị hay chức vụ mà được làm. Chúng mình cùng xếp các từ để hiểu rõ hơn hai nhóm nghĩa này. Ta có các từ sau: quyền hạn, quyền hành, quyền lợi, quyền lực, nhân quyền, thẩm quyền. Ta bắt đầu xếp các từ vào nhóm cho phù hợp ta sẽ lựa chọn các từ trong nhóm này để xếp nhóm A trước. Đó là từ quyền mà để nói lên điều mà pháp luật hoặc xã hội công nhận, được hưởng, được làm, được đòi hỏi. Trong số các từ này, ta sẽ chọn từ quyền lợi. Quyền lợi ở đây đó là những điều mà mình được hưởng, được đòi hỏi từ những quỹ phúc lợi chung của mọi người. Vậy ta xếp từ quyền lợi vào nhóm A cũng nằm trong nhóm A, ta có từ nhân quyền. Đấy là quyền được làm con người, quyền những con người được hưởng. Vì thế ta xếp vào nhóm A. Từ tiếp theo, từ quyền hạn, đó là giới hạn những điều mà mình được làm. Cho nên ta xếp từ quyền hạn vào nhóm B. Ta có từ quyền hành, tương tự Đấy là điều mà ta được thực hành, được thi hành. Vì thế, ta xếp vào nhóm B. Từ quyền lực để thể hiện được sức mạnh hay thế lực. Chỉ có người có địa vị, có chức vụ mới được làm. Vì thế, ta cũng xếp vào nhóm B. Và tương tự, từ thẩm quyền thể hiện trách nhiệm trong một khung việc mà người ấy đã được giao nên ta được xếp tiếp vào nhóm B. Như vậy với các từ đã cho, con đã xếp được các từ để hiểu rõ hơn nghĩa của từ quyền theo nhóm điều ta được làm nhưng dưới sự quy định của pháp luật hoặc xã hội. Và nhóm thứ hai là được làm nhưng phải do có địa vị, chức vụ đã được giao mới được làm. Cô ghi lại nhóm của từ quyền để các con nắm được rõ hơn nhé. Với từ quyền, chúng ta chia thành hai nhóm nghĩa, đó là điều pháp luật xã hội công nhận. Do có được công nhận này, mình mới được hưởng, được làm, được đòi hỏi. nhóm thứ hai trong từ quyền. Đấy là những việc ta được làm nhưng do có địa vị, chức vụ mới được làm. Vậy ta đã hiểu thêm các từ ta có thể ghép với nghĩa của từ quyền để ta vận dụng rõ hơn, hiểu rõ hơn nghĩa của từ quyền. Bây giờ chúng ta mở rộng tiếp từ tiếp theo, đó là nghĩa của từ bổn phận thông qua bài tập số 2. Yêu cầu của bài số 2 là tìm trong các từ dưới đây những từ nào đồng nghĩa với từ bổn phận. Qua cách này, chúng ta cũng hiểu rõ hơn nghĩa của từ bổn phận. từ để các con lựa chọn đó là nghĩa vụ, trách nhiệm, chức vụ, chức năng, chức trách, trách nhiệm, phận sự, địa phận. Chúng mình cùng tìm từ đồng nghĩa nhé. Các từ đồng nghĩa với từ bổn phận trong trường hợp này đó là nghĩa vụ, nhiệm vụ, trách nhiệm, và phận sự. Như vậy, ta đã mở rộng và hiểu rõ hơn nghĩa của từ bổn phận. Cô ghi lại phần từ đồng nghĩa để các con rõ hơn. vậy, quyền và bổn phận, hai khái niệm khác nhau, được làm dưới sự quy định của pháp luật, được làm do có địa vị và chức năng đã được giao cho. Còn bổn phận được hiểu đơn giản, đấy là trách nhiệm, là nghĩa vụ mình phải có với một công việc hoặc theo yêu cầu nào đó. Chúng ta cùng áp dụng những phần mà ta vừa giải nghĩa để sang phần thứ hai, đó là phần luyện tập. Ở phần này, chúng ta sẽ xem quyền và quyền lợi khác nhau như thế nào qua bài tập số 1. Hai nghĩa của từ quyền và quyền lợi khác nhau như thế nào? Chúng mình cùng xét về nghĩa của từ. Quyền đó là điều được pháp luật, xã hội công nhận cho được làm và được đòi hỏi. Còn quyền lợi là điều mà chúng ta được hưởng từ những lợi ích nào đó về vật chất, tinh thần và xã hội. Đây chính là điều con rút ra để thấy được sự khác biệt giữa quyền là việc phải làm và quyền chúng ta được hưởng. Chúng mình vận dụng tiếp các từ có tiếng quyền để hiểu rõ hơn qua bài tập số 2. Chọn từ thích hợp trong các từ sau để điền vào chỗ trống. Ta có từ quyền hạn, quyền hành, quyền lực, quyền lợi ta sẽ cùng vận dụng để phân biệt rõ nghĩa mà chúng ta vừa giải thích nét nghĩa khác nhau giữa từ quyền và quyền lợi, kèm theo mở rộng thêm một số các từ ngữ khác. Chúng ta cùng theo dõi những từ ta lựa chọn để điền sao cho phù hợp với câu. Giám đốc đi vắng, sao chấm chấm cho phó giám đốc. Quốc hội là cơ quan chấm chấm cao nhất. Bảo vệ chấm chấm chính đáng của phụ nữ và trẻ em. Câu giải quyết công việc theo đúng chấm chấm của mình. Nào, ta bắt đầu lựa chọn từ cho phù hợp nhé. Chọn từ phù hợp có nghĩa là con đã vận dụng đúng trong nội dung của câu rồi đấy. Bắt đầu với câu thứ nhất. Giám đốc đi vắng giao quyền hành cho phó giám đốc. Như vậy, quyền hành lúc này được hiểu đấy là quyền được quyết định, được thi hành thay cho giám đốc. Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất. Bảo vệ là quyền lợi chính đáng của phụ nữ và trẻ em. Và cuối cùng, giải quyết công việc theo đúng quyền hạn của mình. Đấy là điều được quy định nhưng trong giới hạn mà pháp luật đã quy định cho mỗi một người. Vậy ta đã vận dụng để sử dụng được các từ có tiếng quyền, qua đó con phân biệt nghĩa rõ hơn. Chào mừng các con đến với bài giảng môn toán lớp 4. Ở phần ôn tập này, Tolia và cô giáo Ngọc Lan sẽ hướng dẫn các con bài ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó. Cô giáo nhắc lại nội dung của bài ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó. Với những bài toán này thì chúng mình làm như thế nào? Trước tiên cô trò chúng mình ôn tập lại kiến thức về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng đã nhé. Mời các con cùng quan sát. Vậy để tìm được số bé, chúng mình làm thế nào? Đó là chúng mình lấy tổng trừ hiệu, được kết quả là bao nhiêu, chúng mình đem chia cho hai, ta sẽ tìm ra được số bé. Tìm số lớn thì chúng mình tìm bằng cách nào? Chúng mình lấy tổng của hai số cộng với hiệu của hai số, được kết quả là bao nhiêu, chúng mình đem chia cho hai, ta sẽ được số lớn. Như vậy, đây chính là hai kiến thức mà chúng mình cần phải nhớ để khi thực hiện tìm số lớn và tìm số bé theo yêu cầu của đề bài. Cô nhắc lại, số bé bằng mở ngoặc tổng trừ hiệu đóng ngoặc chia hai Số lớn bằng mở ngoặc tổng cộng hiệu đóng ngoặc chia cho hai. Bây giờ cô trò mình cùng nhau vận dụng và làm bài tập đầu tiên, đó là bài tập số 1. Mời các con cùng quan sát. Nội dung bài tập số 1 của cô giáo như sau: viết số thích hợp vào ô trống. Ở đây, cô có tổng hai số, hiệu hai số và yêu cầu của chúng mình là đi tìm số lớn và số bé. Ở cột số 1, các con thấy tổng hai số là 318, hiệu hai số là 42. Chúng mình tìm số lớn bằng cách nào? Đó là chúng mình lấy tổng 318 cộng 42 rồi đem chia cho 2. Ta được kết quả như sau. Chúng mình cùng tìm. Như vậy, ở đây cô sẽ tìm được số lớn bằng cách lấy 318 cộng 42 rồi chia 2. Cô được kết quả là 180. Khi tìm được 180 là số lớn rồi, cô lấy 180, cô trừ đi 42, cô sẽ được số bé là 138. Vậy cô đã tìm được số lớn, số bé khi biết tổng và hiệu của hai số rồi. Sang cổ số 2, 1945 và hiệu là 87, tổng là 1945. Ta tìm số lớn như sau. Ta lấy số lớn cộng với, cô xin lỗi, ta lấy hiệu cô xin lỗi các con vừa rồi các con nhìn ở đây chúng mình có tổng hai số là 1945 hiệu của hai số là 87 cô sẽ lấy tổng là 1945 cô cộng với hiệu là 87 rồi cô chia đôi cô được kết quả là 1016 chính là số lớn bây giờ cô sẽ lấy tiếp số lớn là 1016. Cô chia cho 87, cô trừ đi 87, cô sẽ được kết quả là 929. Cô nhắc lại, cô lấy số lớn là 1016 trừ đi 87, cô được số bé là 929. Như vậy, cô đã tìm được số lớn, số bé bằng công thức lấy tổng cộng hiệu chia cho 2 ta được số lớn lấy số lớn trừ hiệu ta được số bé. Tiếp tục, cô có tổng là 3.271, hiệu là 493. Cô tìm số lớn bằng cách lấy 3.271 cộng với 493 rồi cô chia đôi. Cô được kết quả là 1.882. Sau đó cô lấy 1882, cô lại trừ đi 493, cô được kết quả là 1389. Đây chính là số bé. Dựa vào tổng hai số, hiệu hai số, cô lại tìm được số lớn và số bé của bài. Cô đã hoàn thành bài tập số 1. Cô nhắc lại, tổng hai số là 318, hiệu hai số là 42, số lớn tìm được là 180, số bé tìm được là 138.

dựa vào công thức tìm số lớn, tìm số bé khi biết tổng và hiệu của hai số đó. Hy vọng rằng mỗi các con đều làm bài thật nhanh và làm thật cẩn thận nữa. Bây giờ cô trò mình lại cùng nhau chuyển sang bài tập số 2. Bài tập số 2 của cô là một bài toán có lời văn. Nội dung của bài như sau. Hai đội trồng rừng trồng được 1.375 cây. Đội thứ nhất trồng nhiều hơn đội thứ hai 285 cây. Hỏi mỗi đội trồng được bao nhiêu cây? Cô đọc lại nội dung của bài. Hai đội trồng rừng trồng được 1.375 cây. Đội thứ nhất trồng nhiều hơn đội thứ hai 285 cây. Hỏi mỗi đội trồng được bao nhiêu cây? Bài toán cho chúng mình biết điều gì? Và bài toán yêu cầu chúng mình đi tìm cái gì? cô trò mình cùng nhau tóm tắt Đầu tiên, bài toán cho biết cả hai đội trồng được 1.375 cây. Đây chính là tổng số cây mà hai đội trồng được. Như vậy cũng có đội thứ nhất và đội thứ hai. Hai đội trồng được một số cây, đó là cả hai đội trồng được 1.375 cây. 1.375 này chính là tổng số cây mà hai đội trồng được một sự kiện đầu bài cho biết rồi bây giờ dấu dấu hiệu thứ hai bài cho biết đó là dữ kiện nào đó chính là hiệu số cây của hai đội cụ thể đội thứ nhất trồng nhiều hơn đội thứ hai là 285 cây vậy cô quán có đội thứ nhất trồng nhiều hơn đội thứ hai đây chính là phần hơn phần hơn này chính là 280 cây của đội thứ nhất nhiều hơn đội thứ hai như vậy các con đã thấy đây là bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó rồi bởi vì người ta bắt mình đi tìm mỗi đội trồng được bao nhiêu cây. Như vậy rõ ràng đi tìm số cây của đội thứ nhất và đi tìm số cây của đội thứ hai. Bài toán được giải như sau. Đội thứ hai trồng được số cây là các con nhìn theo xem đội thứ hai ở đây ứng với số bé đúng không các con? Mà muốn tìm số bé thì Dựa vào bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng thì chúng mình chỉ việc lấy tổng trừ đi hiệu, rồi được kết quả là bao nhiêu chúng mình đem chia cho hai. Cô sẽ có mở ngoặc 1375 trừ đi 285 đóng ngoặc chia cho hai, cô được 545 cây. Và cô đã tìm được số cây của đội thứ hai trồng được rồi. Như vậy đội thứ hai trồng được là 5.000 à 545 cây. Cô nhắc lại, đội thứ hai trồng được số cây là mở ngoặc 1375 trừ đi 285 đóng mở đóng ngoặc chia cho 2 bằng 545 cây. Đội thứ hai trồng được 45 cây và cũng chính là số bé. Bây giờ tìm được số bé rồi, ta dễ dàng tìm được số lớn chưa các con? Và số lớn chính là số cây của đội thứ nhất trồng được. Như vậy cô có đội thứ nhất trồng được số cây là cô chỉ cần lấy số cây của đội thứ hai cô cộng thêm phần hơn là 285 cô sẽ được 830 cây. Cô có 545 cây cộng với 285 bằng 830 cây. 830 cây này chính là số cây của đội thứ nhất trồng được. Và đến bây giờ thì cô đã có đáp số rồi. Đó là đội thứ nhất là 830 cây và đội thứ hai là 545 cây. Cô đã ra kết quả của bài toán. Bài toán này không phải là bài toán khó, nó là bài toán đơn giản bình thường khi người ta biết tổng số cây của hai đội và hiệu số cây của hai đội. Các con đưa về bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng, giải bài toán này một cách dễ dàng. Mời các con cùng nhau sang bài tập số 3.